chào quý vị các bạn đến với điểm máy Cường Linh thì uh, như các bạn đã biết thì hiện tại bây giờ dịch bệnh đang bùng phát Đấy, thì uh, để ờ, đảm bảo uh, như là môi trường các thứ sạch sẽ và là không có vi khuẩn ô nhiễm thì chúng tôi mang đến các bạn sản phẩm đấy là máy phun khói này Mitsu Yamaha TL35 đấy đây là máy chạy động cơ 4 thì đây là dạng đây là máy phun thuốc dạng khói nó sẽ chuyển đổi dạng nước sang dạng khói Đấy. thì à, đây thì à, lát tôi sẽ nói công dụng của máy sau trước tiên chúng ta sẽ đi vào à, kết cấu của máy này Đấy, thì là tổng thể của máy nó sử dụng động cơ nó là động cơ cắt cỏ với 35 Đấy. đây máy có màu đỏ này Đấy, đường ống bằng inox này Đấy, nó chuyển động từ bắt côn trực tiếp ra Đấy. đây mà nó là Mitsuyama này, TL35N này đấy cơ giật nổ đấy nhỏ gọn bốn thì xăng riêng nhất riêng đấy. đấy nó chỉ khác một chút so với máy cắt cỏ nó sẽ có thêm một cái loại một cái là bùng đốt đấy, nó sẽ điều chế thêm một bùng đốt bên này đấy, nó làm cho nóng nóng dung dịch lên tạo ra khói đấy đây thì là máy bốn thì này đây là phần chúng ta đổ xăng này còn bên này là nhớt này đấy thì lưu ý là khi chúng ta đổ nhớt chúng ta chỉ cần đổ ngang miệng này thôi đấy chúng ta để đứng máy như thế này chúng ta đổ nhớt vào và nó không bị tràn ra chúng ta thấy nhớt ngang miệng thì ok không ăn cua đổ quá nhiều đổ quá nhiều nó sẽ trường hợp là nó bị nóng máy và nó khó nổ đấy còn đây đây thì là máy à, phun khói đây trên này chúng ta đã thiết kế thêm tay ga đây này này đấy nó là tay ga có dây ga nó kết nối thẳng vào ga đây còn đây là điện này nó là công tắc tắt mở đây khi ra giật nổ lên mà chúng ta muốn tắt thì gần bấm vào thì nó sẽ tắt máy đấy còn đây đường ống nó inox này đấy còn đây là đầu nó dung dịch này chúng ta ở trong này bùng đốt thì chúng ta cái đây là cái bình đựng dung dịch của nó này bình của nó 5 lít đấy khi chúng ta để khử khuẩn chuồng trại hay là, là để ờ, trang trại trồng rau cỏ cây ăn quả thì cái bình này thoải mái đấy chúng ta chỉ cần điều chỉnh cái lượng ờ, thuốc xuống vừa phải thôi đấy thì thứ nhất cái máy này nó sẽ có các lợi ích như là cái bán cái cuộn lặn cái khói ấy, nó sẽ tỏa rộng hơn so với ra phun nước đấy. đấy còn là chúng ta phun khói này cho tiết kiệm như là thuốc này đấy bình thường chúng ta à, phun 5 lít thuốc chỉ được một bán kính nó vừa phải thôi còn thì chúng ta phun khói này thì 5 lít này chúng ta sẽ được à, nhiều lần gấp nhiều lần so với phun nước Đấy, vì cái bán kính của khói nó lan rộng ra nó sẽ rộng hơn so với nước và trong quá trình mình sử dụng phun ấy thì ví dụ như mình chúng ta phun cây ăn quả rau quả thứ nước nó sẽ bị bám lại quá nhiều trên cây lá như hoa quả hay còn chẳng khói này sẽ cái lượng nó chỉ đuổi côn trùng hoặc là đuổi sâu bọ thôi còn không bám vào cây ăn cây ăn quả quá nhiều nó sẽ đảm bảo chất lượng sản phẩm hơn đấy và cũng như là máy à, phun này thì rất nhỏ gọn tiện lợi đấy, dễ sử dụng đấy thì à, kèm máy à, một máy hoàn chỉnh như này sẽ có gồm đầu máy này. đấy bình dung dịch này vòi bơm này van bơm này đấy ga và công tắc tắt mở kèm máy cho các phụ kiện như là đây rồi có một túi phụ kiện đấy đấy mà sẽ có một cái dây đai này chúng ta sẽ móc vào cái móc này và đeo vào vai đấy còn đây đây là phụ kiện kèm theo máy này nhất là sẽ có tua vít chồng này cờ lê này lục lăng này để tháo động cơ này còn đây là bung tan để chúng ta siết ốc chặt hơn này các cái van như này đấy chúng ta bỏ thêm vào để chúng ta siết chỗ này nó chặt hơn chắc chắn hơn còn dây rút này thì chúng ta sử dụng thì à, bỏ cái dây đai này vào và chúng ta rút rút lại nó chặt hơn chắc chắn hơn trong quá trình mình sử dụng còn đây là cái chỗ mình điều chỉnh cái lượng à, dung dịch chủ này đấy thường thường sẽ tắt như này còn chúng ta điều chỉnh lên đấy thì chúng ta lưu ý một chút là khi sử dụng máy ấy, chúng ta sẽ nổ máy lên hoạt động tổng khoảng 5 phút nó đến 7 phút cho nó nóng bùng đốt lên đấy rồi chúng ta bắt đầu điều chỉnh dung dịch bơm lên lưu ý là điều chỉnh ít thôi nhé đấy để đủ để nó đốt thành khói và dạng ra thôi không nên không nên bơm quá nhiều bơm quá nhiều nó chả có tích lợi gì mà nó tối những dịch đấy nguyên động rất đơn giản thôi máy nhỏ gọn Tsuyama TL35N đấy phụ kiện đầy đủ này đấy. đấy thì uh, máy thì uh, nguyên liệu nó sẽ pha dung dịch đó là phần à, dùng thuốc và dung môi đấy thì à, nếu mà chúng ta không có điều kiện ở gần không có dung môi để mua thì chúng ta chỉ gần dùng dầu ăn hoặc là dầu nhớt đấy. dầu ăn sử dụng qua cũng được mà dùng mới cũng được và tương tự chúng ta dầu nhớt cũng thế Đấy, thì bà con có nhu cầu mua máy à, phun khói như Mitsuzuma TL35 thì vui lòng liên hệ để máy Cường Linh địa chỉ số 1 lô t ba khu đầu giá Nguy hiệp xã Tư Hiệp, tỉnh Hà Nội hoặc qua số điện thoại chúng tôi có cái màn hình Đấy, để biết thêm chi tiết sản phẩm cũng như là nguyên hoạt động cũng như là cách sử dụng bà con có nhu cầu tham khảo thì vui lòng liên hệ để chúng tôi tư vấn và sử dụng những à, máy nó đảm bảo chất lượng Đấy. cảm ơn quý vị và bạn rất nhiều nhớ like xem và đăng ký kênh để đón xem video tiếp theo